xa xăm có tiếng thở dài khắc sâu mỗi tình không phôi phai tiếc cho duyên phận mình ngang trai từng